Hello, xin kính chào tất cả các bạn. Đã khá là lâu rồi thì Lão Dâu không uh, online hay xuất bản một cái video mới để uh, chia sẻ về những cái kinh nghiệm cà phê hoặc là kinh doanh kinh nghiệm về kinh doanh quản lý của mình tới tất cả các bạn. Thì uh, hôm nay thì mình muốn uh, chia sẻ đến tất cả các bạn một cái bài học qua một cái câu chuyện kinh doanh của mấy quán cà phê được coi là huyền thoại ở thành phố London của Anh Quốc. Tên quán cà phê là Monmouth Cafe nhưng mà viết thì là Mount là viết đầu chữ đầu của Monday ấy và mount mount là mồm ấy thì nhưng mà nó nối với nhau thì nó là Monmouth Monmouth Coffee đây là một cái quán cà phê không phải là lớn nhưng mà lại có một cái lịch sử rất là lâu đời ở London à, thì để xem như thế nào thì bây giờ à, lão dâu sẽ chia sẻ với tất cả các bạn cái câu chuyện như thế này Câu chuyện về Monmouth Coffee là một câu chuyện kinh doanh cà phê điển hình. Họ theo đuổi và duy trì đam mê, họ luôn khao khát một thứ gì đó thuộc về chính mình. Cho dù Starbucks có mở thêm nhiều chi nhánh đi chăng nữa thì ở London chỉ có một huyền thoại, đó là Monmouth Coffee. Mỗi ngày đều có những người xếp hàng dài ở đây để chờ đợi để lấy cà phê của họ. Monmouth xuất hiện từ năm 1978 với những hạt cà phê được rang hoàn hảo cho tới tận bây giờ, cà phê tại đây vẫn được đánh giá là tốt nhất ở London. Monmouth có diện tích khá nhỏ, cảm giác của những vị khách lần đầu tiên đến đây át hẳn là rất khó chịu, nhưng tôi tin rằng chỉ cần đi tới Monmouth một lần, bạn sẽ hiểu tại sao ở đây luôn đông khách. Có một hàng người dài và tôi ở trong đó, một thợ pha chế đã đi dọc dãy người cùng những chiếc cốc giấy và một chiếc bút. Anh ta ghi lại tất cả yêu cầu của những chúng tôi trên đường đi, không như cảnh tượng xếp hàng dài mà bạn hay thấy. Dòng người di chuyển khá nhanh và mượt đến mức tôi không kịp suy nghĩ rằng mình phải lấy máy ảnh ra để chụp lại quán cà phê London huyền thoại này. Nếu bạn chưa từng đến London lần nào thì hãy đi ngay bây giờ, khách hàng Khang Lèo chia sẻ. Một không gian nhỏ và chật hẹp, họ bán cà phê, hạt cà phê, ngoài ra còn những loại bánh nướng cổ điển. Khách hàng tới mua và mang đi là chủ yếu, monmesh rất đông khách, xếp hàng rất dài nhưng khách không phải chờ lâu. Và còn gì nữa nhỉ, quán cà phê này đã mở được 35 năm và được ví là Legion huyền thoại của London. Tới bây giờ chất lượng vẫn được xếp hạng nhất. Tôi không bàn luận về sự thành công về mặt tiền bạc hay là tài sản của Monmouth. Xét về khía cạnh kinh doanh cà phê, Monmouth không phải chỉ là một thương hiệu nổi bật. Monmouth bây giờ cũng chỉ là có 3 cửa hàng, một văn phòng và một cơ sở rang cà phê. Chẳng là bao so với quãng thời gian 35 năm hoạt động và cũng chẳng là bao so với 23.000 quán cà phê của Starbucks. Điều tôi muốn đề cập là niềm tin vào cà phê và những ý tưởng xuất phát từ Monmouth là những điều mà ta có thể thực hiện được. Không phải là một chiến lược hoành tráng như Starbucks, mọi chủ quán đều có thể dễ dàng học hỏi từ Monmouth. Nếu bạn thực sự đang có ý định kinh doanh cà phê thì hãy nghiêm túc suy nghĩ. Chúng tôi bắt đầu rang và bán cà phê từ năm 1978. Thời gian đầu chúng tôi sử dụng tầng hầm của chính cửa hàng mình, một cửa hàng ở trên phố Monmouth để làm nơi rang cà phê. Chiếc máy rang khi ấy là một chiếc máy rang đời cũ sử dụng lửa để rang cà phê. Mục đích của chúng tôi là tạo ra những nguồn cà phê thú vị, rang chúng hàng ngày và khuyến khích khách hàng thử trước khi mua. Gần 30 năm sau, khi mở cửa hàng thứ hai trong chợ Boros, chúng tôi thấy rằng căn hầm không còn đủ sức chứa nhu cầu của cả hai cửa hàng nữa và chúng tôi đã tìm kiếm một nơi rộng hơn cho những mẻ cà phê của mình. Cho đến năm cuối nghìn 2007, chúng tôi đã chuyển đến một cơ sở trên đường Marby Bethany Monmouth Coffee, nói. Câu chuyện về Mon 1 cũng không có gì nhiều nhưng bản thân Mon 1 là một ý tưởng rất hay để học hỏi. Thứ nhất, các bạn biết, ở Việt Nam có rất ít quán cà phê có thể tự rang xay cà phê tại chỗ để khách hàng thưởng thức và trải nghiệm. Cái này phần lớn là các cơ sở rang xay cà phê người ta quảng cáo, người ta giao hàng, người ta tiếp thị đến các quán cà phê và một phần rất rất nhỏ những người chơi cà phê chuyên sâu thì tự mua hạt cà phê về tự rang ở nhà, tự xay cả nhà và tự thưởng thức. Mục tiêu của Momos Coffee là tạo cho khách hàng một cảm giác thú vị về những loại cà phê khác nhau, những cách rang khác nhau và bạn có thể nghĩ tới việc rang cà phê và bán tại chỗ cho khách hàng của mình không? Cái mình biết cái này cũng rất khó tại vì phần lớn các cái cửa hàng của mình đều khá là nhỏ. Nếu như mà mình có thể dành ra một cái diện tích từ 5 đến 7 mét vuông để dành cho việc rang xay cà phê chưa kể là một cái không gian phụ trợ xung quanh thì các bạn sẽ rất là tốn diện tích nếu như mà có gói cà phê các bạn mà nhỏ hơn 100 mét thì là sẽ rất là căng mà kiếm 100 mét là bây giờ nếu như ở các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng mà thuê được một địa điểm 100 mét là cũng lòi mắt đấy. Thứ hai, nếu bạn lưu giữ được hương cà phê ở lại trong quán của mình thì chắc chắn là các bạn sẽ rất đông khách. Cái này thì rõ ràng rồi, hương cà phê nó là một cái mùi hương nói chung là nó rất là đặc biệt, nó mang một cái cái ma mị, một cái sức quyến rũ rất là rõ ràng. Chỉ cần mở cái quán cà phê, hương cà phê nó sộc thẳng vào mũi thì nó là một cảm giác khoan khoái và rất là tuyệt vời không chỉ giúp cho cà phê ngon hơn chắc chắn là nó sẽ lưu một cái ký ức khó phai trong lòng mọi người trong lòng của khách hàng trong về về về cái về cái ký ức về một cái quán cà phê nó thực thụ một cái quán cà phê rang say cà phê tại chỗ bánh bánh là một món phụ trợ thì mặc dù ở Việt Nam uh, bây giờ tất cả các uh, cửa hàng cà phê lớn bao giờ cũng có một quầy bánh thì nhưng mà những cái cà phê nhỏ thì chưa có nhưng mà mình cũng có bán những cái đồ phụ trợ khác thì cái này cũng bình thường nhưng tất nhiên là những cái cửa hàng mà bán cà phê nhưng mà vì cái mục đích um, doanh thu vì mục đích lợi nhuận mà người ta phải cơi nới thêm ví dụ như bán thêm cơm trưa văn phòng hay bán gì đấy thì cái môi trường cà phê nó không thuần túy nữa thì nó nằm ngoài cái phạm trù mà lão dâu đang chia sẻ với anh em ở đây chúng ta đang nói đến những quán cà phê thuần túy những quán cà phê điển hình Hương cà phê được tạo ra khi mà bạn xay cà phê, bạn pha cà phê, cả rang cà phê nữa. Đừng uổng phí bã cà phê trong những thùng rác đậy kín. Hãy sắm một khay inox để đựng bã cà phê. Cuối ngày bạn còn có thể bón cho cây. Chẳng phải như thế là rất tốt hay sao? Thậm chí là bã cà phê nếu như đối với phụ nữ thì hoàn toàn có thể là trộn với cả dầu ô liu để à, tẩy da chết. Từ từ tuyệt vời đấy các bạn đừng nghĩ là bã cà phê dùng xong rồi chúng ta có thể vứt đi. Và cũng đừng nghĩ rang cà phê là khó hoặc là phải sắm những chiếc máy rang cà phê vĩ đại cả chục triệu mới có thể rang cà phê. Bạn có thể tự chế cho mình một chiếc máy rang mini chỉ một vài triệu và mấy ngày tìm hiểu ở trên YouTube. Mỗi lần rang một ít, mỗi ngày rang 3 4 lần lúc đông khách là đủ tạo dấu ấn cho quán của bạn rồi. Ngoài những điều trên, cái điều mà làm lên Mon một còn có là chất lượng cà phê, phong cách phục vụ, cách bài trí, không gian, âm nhạc, ánh sáng. Nhưng điều khiến tôi không phục nhất chính là sự kiên trì của những người chủ chúng ta kinh doanh cà phê cũng vậy khi mà chúng ta xác định kinh doanh cà phê là chúng ta đã bước chân lên một con đường đòi hỏi sự kiên nhẫn và sự kiên trì rất cao nếu như bạn không phải là tuyếp người này mà nghĩ đến việc kinh doanh cà phê chỉ là để lấy lên một nguồn thu nhập thì à, tôi mong bạn hãy nghĩ lại nó công việc kinh doanh này không phải dành cho những người không kiên trì Momos đã kéo dài cửa hàng trong suốt 35 năm trời nếu là tôi có lẽ sau 5 năm nếu làm ăn được thì sẽ mở thêm chi nhánh hoặc là sau 10 năm sẽ phải có thêm 5-10 chi nhánh khác hoặc là mở rộng thêm hoặc là thất bại đấy là kiểu kinh doanh của những người làm kinh doanh điển hình nhưng mà đối với mon một thì khác chúng ta sẽ không thể nào mà biết được lý do hoặc là có thể do cái sự uh, um, gia truyền của họ họ không muốn mở rộng họ muốn một cái cuộc sống yên bình họ muốn một cái uh, quán bán cà phê nó làm nên thương hiệu nó là một cái linh hồn nó là một cái văn hóa cà phê của họ đó thì chúng ta cũng không thể nào biết được rõ ràng là lý do nhưng tóm lại thì kết quả mà cái Monmouth đã xây dựng được là một thương hiệu cà phê được tung hô là huyền thoại cà phê của London. Hy vọng qua mấy câu chuyện ngắn về một quán cà phê được tung hô là huyền thoại của London với một cái quán nhỏ, không gian bài trí đơn giản và cái lượt khách hàng xếp hàng dài chờ như thế đã tạo nên được một cái động lực, đã tạo nên được một cái niềm tin đối với những anh em đang chuẩn bị mở quán cà phê hay bất kỳ một kinh doanh một hình quán xá nào là chúng ta phải kiên trì chúng ta phải kiên nhẫn theo định hướng của mình tất nhiên cái công cuộc kinh doanh của chúng ta nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa abc mà lão dâu đã chia sẻ với các anh em ở trong các video trước đây đây là một cái động lực để uh, anh em có thể tiếp tục theo đuổi con đường kinh doanh đam mê của mình xin tạm dừng video ở đây và chúc tất cả các anh em kinh doanh thành công xin chào tạm biệt